dân cư đã xây dựng rất là đông đặc biệt là việc xây dựng nhà trọ cũng như là xây dựng nhà phố để mà ở như ờ, phía trước mặt lô đất thì có hai căn nhà đang được xây dựng một trệt hai lầu và khu vực này là một trong những khu vực rất là đông dân cư kinh doanh buôn bán tại vì sao ạ tại vì rất là gần với chợ Vĩnh Tân và giờ, sau khi chúng ta sẽ ờ, xem xong lô đất này thì chúng ta sẽ di chuyển đi ra khu vực chợ Vĩnh Tân nha cả nhà và chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở khu vực Vĩnh Tân này để cả nhà biết được là lô đất này sẽ gần với từng tiện ích nào thì à, nói đến tiện ích thì mình à, xin nói thêm tại vị trí lô đất trong vòng bán kính là 5 km thì chúng ta có thể di chuyển ra tất cả những tiện ích ví dụ như là ngân hàng Vietcombank cách vị trí lô đất tầm khoảng là 300m chợ Vĩnh Tân cách vị trí lô đất tầm khoảng là 200m điện máy xanh cách vị trí lô đất tầm khoảng là 500m ngoài ra còn có những dịch vụ nhà hàng ăn uống cũng như là quán cà phê rất là nhiều trên khu vực này và chúng ta à, đang di chuyển đi ra xung quanh để chúng ta có một cái nhìn cũng như là biết rõ hơn về khu khu đất này và nếu mà cả nhà xem video thì cả nhà cũng có thể là hình dung được là lô đất của mình có thể di chuyển đi đến đâu và từ vị trí nào chúng ta có thể di chuyển à, đến vị trí lô đất hay cả nhà nào muốn mà đi xem đất thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình sẽ dẫn cả nhà à, đi xem lô đất mình đang review ạ và đây mình đang đi trên trục đường là NB4 nha cả nhà và là vị trí cái con đường này cực kỳ à, rộng đường này là 22 m nha như cả nhà thấy bên phía bên phải tay phải của mình là có nhà thuốc Văn Minh này bên tay trái á, là có bán cà phê ca cộng đúng không ạ và như các nhà thấy đây rất là nhiều nhà sang sát nhau sang sát nhau đó mà kinh doanh buôn bán và hiện tại chúng ta đang hướng vào chợ Vĩnh Tân nha cả nhà chúng ta đang đi di chuyển về hướng vào chợ Vĩnh Tân và phía trước kia là khu vui chơi trẻ em bên à, tay phải của chúng ta là có tiệm Apple Samsung tức là tiệm điện thoại bên tay trái cũng là tiệm điện thoại rồi chúng ta đang tiến lại rất là gần của chợ Vĩnh Tân ạ à. từ vị trí lô đất thì tầm khoảng 200m thôi là chúng ta đã di chuyển tới chợ Vĩnh Tân rồi nha cả nhà rồi bên tay phải đây chỉ là đã là chợ Vĩnh Tân rồi và việc mà kinh doanh buôn bán cũng khá là sầm uất cũng khá là tấp nập đây phía trước của chúng ta là khu vui chơi trẻ em để mà tất cả những trẻ em trong cư trong khu vực này có thể ờ, tới đây mà vui chơi và chúng ta đang tiến vào chợ bên tay phải đây là chợ rồi cái nhà thấy đây, đây là những kiosk của chợ Vĩnh Tân nha cả nhà bên tay trái cũng vậy là những kiosk của chợ Vĩnh Tân buôn bán rất là sầm uất phía trước mặt của chúng ta là có bách hóa xanh rồi có tiệm vàng Bảo Tín à, phía trước nữa là có tiệm vàng à, Yên Trang đây bên tay phải này có tiệm cầm đồ Nguyễn Thâm à, rồi cái nhà thấy là đây là chợ đúng không ạ? Rất là sầm uất. Cho nên là khi nhà cái nhà mua lô đất này á thì à, có thể từ à, xây nhà ở sau đó chúng ta ừ, di chuyển ra chợ tầm khoảng là chưa đầy một phút. Nếu đi xe máy chưa đầy một phút nha, đi bộ thì tầm khoảng 2 à, phút. Fashion phía trước đây là ừ, shop quần áo Minh Trang. À, bên trong chợ nha cả nhà cho nên um, hiện tại khu vực Vĩnh Tân á thì uh, theo mình được biết uh, có rất là nhiều khách hàng uh, điện mình uh, hỏi mua ở đất trong khu vực này cho nên là mình uh, đi review uh, những lô đất ở trong khu vực này uh, cũng khá là nhiều và mình sẽ làm rất là nhiều video về từng lô đất ở trong đây nếu cả nhà nào có theo dõi thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ để mà theo dõi được uh, nhiều lô đất hơn uh, có thể chọn cho mình một lô phù hợp ngoài ra thì uh, lô đất thuộc khu công nghiệp V ship 2 thì như các nhà được biết á khu công nghiệp V ship 2 là một trong những khu công nghiệp đẹp sạch và xanh là một trong những khu công nghiệp cũng như là khu đô thị Việt Nam Singapore mà đáng sống nhất nó đạt tiêu chuẩn um, xanh uh, thuộc gọi là tầm cỡ thế giới và nếu mà có ai đã từng vào khu công nghiệp V ship 1 hoặc là V ship 2 thì chắc là cảm nhận được một cái độ là rất là mát đúng không ạ tại vì hàng những hàng cây ở trong khu nghiệp rất là nhiều cho nên nó là nó rất là mát và nó rất là trong xanh cho nên chúng ta có thể là mua đất ở đây đầu tư cũng rất là nhanh nha cả nhà mình lấy ờ, mình so sánh thôi dụ như ở khu vực Mỹ Phước 3 có thể là hình thành trước nhưng mà và tốc độ phát triển cũng như là tốc độ tăng giá thì ở khu công nghiệp V ship 2 tốc độ tăng giá nó nhanh hơn nhưng mà nói nói thì mỗi khu vực nó sẽ có một đặc điểm riêng cũng như là có một ưu điểm riêng và nếu như cái nhà mà muốn mua đất tại Bình Dương cũng như là Vị ship 2 hoặc là khu uh, Mỹ Phước 3 khu vực Mỹ Phước á, thì có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình sẽ dẫn khách hàng cũng như là những khách hàng đã có nhu cầu á thì đi xem thực tế luôn thì cái nhà thấy phía trước là có cơm chiên đúng không ạ và tất cả nhiều nhà hàng buôn bán và ở đây là có trường mẫu giáo luôn nha cả nhà rồi nếu như cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like và chia sẻ đăng ký kênh cho mình nha và hiện tại chúng ta đang di chuyển ra ở phía khu công nghiệp Nam Tân Yên này phía bên à, xa xa bên kia bên kia đường á là khu công nghiệp nha cả nhà còn phía bên này của mình hiện tại mình đang di chuyển á là phía bên um, khu dân cư um, khu công nghiệp phi ship có rất là có ưu điểm rất là là nó trội so với những cái uh,